We are taking Delta. Mexican é Delta. Final objective. Điều này, chúng ta có thể xem là đang victory is ours.